tình yêu đủ lớn để lo cho em gió mưa vẫn sẽ có anh luôn ở bên cạnh dành cả thanh xuân để yêu